dời anh vẫn thấy mình quá đẹp trai ai biết cái số của ông trời ông tạo anh ra để xét gái ngó qua bên này em là kết ngó qua bên kia em chưa chết trên xung con người anh hoàn hảo không có chỗ nào để chơi hết anh anh anh anh em đồng cảnh sức bị cần mới cho những cả cơ cô em sexy trên điện nhạc chất bị cơn đói kéo đơ cả người đám trai nhỏ đang chơi bị đó là hết thôi. nay đã có honey nay đã có honey It's about drive, it's about power, we stay hungry Put in the hours and take what's ours Like it's a in my veins My culture banging with strange I change the game, so what's my motherfucking name? What they gonna get though? Bốc bát họ Bốc bát họ đi Bốc bát họ Anh em là bốc bát họ đi Bốc bát họ Bốc bát họ đi Bốc bát họ Anh em là bốc bát họ đi